kèm cùng quan sát vào sách giáo khoa trang 99 ra cho cô. Hôm nay cô sẽ hướng các bạn bài 22 Sự tích ông Đùng, bà Đùng. Tiết đọc đầu tiên cô sẽ dẫn các em đó là tiết đọc. Quan sát tranh minh họa cho biết hai người trong tranh đang làm gì. À các em nhìn cô giáo ở đây đó là hai người trong tranh và bức tranh minh họa đó là hai người đang quân từng hòn đá băng qua những con suối các bạn ạ. À. Cô trả lời lại nhé. Hai người đang quân từng hòn đá băng qua những con suối. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào đọc bài. kèm lưu ý cho cô là chúng ta sẽ đọc nhiều lần. Và nhớ là khi đọc thì chúng ta chú ý để ý một số chi tiết quan trọng trong bài để lát nữa chúng ta sẽ trả lời các câu hỏi cuối bài nhé. Bây giờ cô sẽ đọc mẫu một lượt và các bạn nhỏ của cô sẽ quan sát, lắng nghe và chúng ta đọc thầm, đọc nhầm theo câu nhé. Bài 22 Sự tích ông Đùng bà Đùng Ngày xưa ngày xưa, ở xứ Mường Bi xuất hiện một đôi vợ chồng cao lớn khác thường họ đứng cao hơn 5 lần đỉnh núi cao nhất. Người Mường gọi họ là ông Đùng, bà Đùng, nghĩa là ông bà khổng lồ. Hồi ấy, đất thì cao thấp, lồi lõm, cây cối hoang dại, mọc trắng trịt. Nước thì chảy từ lòng đất, ngập lánh láng khắp nơi. Thấy vậy, ông Đùng bà Đùng liền ra tay chỉ một ngày, ông bà đã nhổ cây, săn đất, làm thành cánh đồng bằng phẳng, rộng rãi, lấy chỗ cho dân ở và cày cấy. Ông Đùng bàn với vợ làm một con đường dẫn nước đi, tránh để nước tràn lênh láng. Ông Đùng lom khom dùng tay bới đất đằng trước Ba Đùng hí hụi vét đất đằng sau. Họ làm việc suốt ngày đêm, cùng trò chuyện vui vẻ. Thế rồi, theo con đường, ông bà Đùng đào bới. Nước đã chảy thành dòng, vượt qua đồi núi, đổ về xuôi. Đó chính là con sông Đà ngày nay. Xong mọi việc Ông bà Đùng ngẩng đầu nhìn lại mới biết. Do vết đất ban đêm, không nhìn rõ. Dòng sông đã không thẳng. Nơi chưa được vét, đất đá cản trở, dòng chảy và tạo thành thác khành. Vì thế, sông Đà mới ngoằn ngoèo, có tới 170 thác, 130 gành, như bây giờ, theo chuyện cổ dân tộc Mường. Vậy là cô đã đọc xong nội dung câu chuyện Ông Đùng bà Đùng rồi đấy các bạn nhỏ ạ. À. Bây giờ cô và các bạn sẽ đi tìm hiểu từ ngữ ở trong bài. Một số từ ngữ cần chúng ta giải đáp. Ví dụ như là Mường Bi. Đây là địa danh thuộc huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình. chẳng chịt, cây cối đan vào nhau, dày đặc và không theo hàng lối nhất định. Ra tay, bắt đầu làm để tỏ rõ khả năng tài trí của mình. Hì hụi, dáng vẻ cặm cụi, làm việc gì đó một cách khó nhọc, kiên nhẫn. Gành, chỗ lòng sông bị thu hẹp và nông, có đá nằm chắn ngang, làm nước dồn lại và chảy xiết. Vậy là cô đã giúp các bạn đọc và tìm hiểu một số từ ngữ trong bài rồi. Bây giờ cô và các bạn nhỏ sẽ đi trả lời 5 câu hỏi trong bài nhé. Bây giờ câu hỏi số 1. Cô sẽ giúp các bạn trả lời như sau. Ông Đùng và Đùng có điểm gì khác thường về ngoại hình? À, các em nhìn đấy, ngày đoạn đầu tiên trong bài chúng ta thấy được ngày xưa ngày xưa ở xứ Mường Pi xuất hiện đôi vợ chồng cao lớn khác thường. Họ đứng cao hơn 5 lần đỉnh núi cao nhất. Được chưa nhỉ? Vậy bây giờ cô sẽ giúp bạn trả lời như sau. Ông Đùng và Đùng có điểm khác thường về ngoại hình là họ đứng cao hơn 5 lần đỉnh núi cao nhất. Cô nhắc lại nhé. Ông Đùng bà Đùng có điểm khác thường về ngoại hình là họ đứng cao hơn 5 lần đỉnh núi cao nhất. Câu số 2 Kể lại những việc ông bà Đùng đã làm khi chứng kiến cảnh đất hoang, nước ngập. À, các em nhìn đấy. Khi chứng kiến cảnh đất hoang, nước ngập thì ông bà Đùng đã cổ dựa vào trong bài đọc chúng ta có thể trả lời được ngay và thấy vậy ông đùng bà đùng liền ra tay chỉ một ngày ông bà đã nhổ cây sàn đất và làm thành cánh đồng bằng phẳng rộng rãi lấy chỗ cho dân ở và cày cấy Ông nhắc lại nhé. Ông Đùng, những việc ông bà Đùng đã làm khi, chiến, khi chứng kiến cảnh đất hoang, nước ngập là. Ông Đùng bà Đùng liền ra tay chỉ một ngày, ông bà đã nhổ cây, sàn đất, làm thành cánh đồng bằng phẳng, rộng rãi, lấy chỗ cho dân ở và cày cấy. Được chưa nhỉ? Rồi, câu hỏi tiếp theo, đó là câu hỏi số 3. Việc làm của ông bà Đùng đã đem lại kết quả như thế nào? À vậy thì các em thấy đấy. Việc làm của ông bà Đùng đã đem lại kết quả, đó chính là con sông Đà ngày nay đấy các bạn ạ. À. Được chưa nhở? Cô trả lời lại nhé. Việc làm của ông bà Đùng đã đem lại kết quả, đó chính là con sông Đà ngày nay. Câu hỏi tiếp theo đó là câu hỏi số 4. Theo em, ông Đung Ba Đung có những phẩm chất tốt đẹp nào? À, câu này các bạn có thể trả lời cho cô như sau. Ông Đung Bà Đùng có những phẩm chất tốt đẹp như là cần cù, chăm chỉ, tốt bụng. Cô nhắc lại nhé. Ông Đùng Bà Đùng có những phẩm chất tốt đẹp như là cần cù, chăm chỉ, tốt bụng. Vậy là cô đã giúp các bạn. Trả lời xong câu hỏi số 4 rồi đấy. Câu hỏi tiếp theo. Câu chuyện đã giải thích điều gì về con sông Đà ngày nay? À, các bạn nhìn vào trong sách giáo khoa trang 100 đoạn cuối cùng của bài. Vì thế sông Đà mới ngoằn ngoèo, có tới 170 thác, 130 gành như bây giờ. À đấy, các em ạ, à, cô có thể giải thích như sau trả lời là giải thích nguyên nhân mà sông Đà mới ngoằn ngoèo có tới 170 tháp và 130 gành như bây giờ. Vậy là cô đã giúp các bạn trả lời xong câu hỏi số 5 rồi đấy. Cô nhắc lại nhé, câu chuyện đã giải thích về con sông Đà ngày nay, đó là giải thích nguyên nhân mà sông Đà mới ngoằn ngoèo, có tới 170 tháp, 130 gành như bây giờ đấy các bạn ạ. À. Vậy là cô đã giúp các bạn Trả lời xong tiết học đầu tiên, đó là tiết đọc rồi. Bây giờ cô và các bạn sẽ chuyển sang nội dung tiếp theo nhé. Các em nhìn vào tiết tiếp theo, đó là tiết viết. Chúng ta sẽ ôn chữ viết hoa. Y. Viết tên riêng. Nam. Yết. Viết câu đảo Nam Yết thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. À bây giờ chúng ta sẽ tự viết, viết tên riêng Nam Yết và viết câu đảo Nam Yết thuộc quần đảo Trường Sa, Việt Nam. Tự viết vò vở cho cô nhé. Các em chú ý cho cô, viết đều, viết đẹp nhé. Được chưa nào? Sau khi viết xong thì đưa bố mẹ kiểm tra lại, đánh giá lại phần viết của mình. Cô tin chắc rằng các bạn nhỏ của cô thực hiện phần này khá tốt đúng không nào? Thôi, bây giờ chúng ta chuyển sang phần tiếp theo. Đó là phần luyện tập. Bài tập 1 Dấu ngoặc kép trong mỗi câu dưới đây dùng để làm gì? Thứ nhất, à, ô vuông màu xanh đánh dấu phần trích dẫn lời người khác. Thứ hai, đánh dấu lời đối thoại của nhân vật. Chúng ta có câu A, câu B. Câu A, căm thù giặc minh tạm bạo tàn, Lê Lợi đã dự cờ khởi nghĩa tại Lam Sơn, Thanh Hóa. 10 năm khởi nghĩa Lam Sơn 1418 đến 1427 làm 10 năm Lê Lợi đã cùng tướng sĩ trung lưng đỗ cật vượt qua muôn vả muôn ngàn khó khăn gian khổ chiến thắng giặc minh giành lại độc lập cho nước nhà Câu B. Tác giả là Lâm Anh theo nhé. Câu B. Trần Hưng Đạo đã trỏ xuống dòng sông Hóa, thề rằng chuyến này không phá sông giặc nguyên, thề không về bến sông này nữa. Lời thề bất hù đó của Trần Hưng Đạo đã được ghi chép trong sử sách. Đoàn giỏi. Bây giờ cô sẽ giúp các bạn trả lời dấu ngoặc kép trong mỗi câu trên được dùng để Câu A, các em nhìn cho cô nào. Câu thứ nhất. Được chưa nhở? Các em nhìn cho cô giáo này. Dấu ngoặc kép trong trường hợp thứ nhất à, trùng lưng đấu cật à, đánh dấu lời đối thoại của nhân vật đấy các em ạ à. trong trường hợp thứ hai Trần Hưng Đạo à, đã trỏ xuống dòng sông hóa thề rằng à, giống vào kép từ chỗ là chuyến này không phá xong giặc nguyên thề không về bến sông này nữa và trong trường hợp này các bạn thấy được rằng là trong trường hợp cô B đó là đánh dấu phần trích dẫn lời người khác Vậy là Cô đã giúp các bạn trả lời xong bài tập 1 rồi đấy. Dấu ngoặc kép trong mỗi câu dưới đây dùng để làm gì? Bây giờ tiếp tục. Chúng ta chuyển sang bài tập 2. Chọn dấu ngoặc kép hoặc dấu gạch ngang thay cho ô vuông. Câu A, gặp vua, quốc toàn quỷ xuống tâu. À bây giờ cô sẽ à, điền luôn nhé. Các bạn chú ý cho cô giáo này. Chọn dấu hoặc kép hoặc dấu ngoặc gạch ngang thay cho ô vuông. Vậy trong trường hợp thứ nhất, cô sẽ chọn dấu gạch ngang. Cô đọc đoạn văn nhé. Gặp vua, quốc toàn quỷ xuống tâu, cho giặc mượn đường là mất nước, xin bệ hạ cho đánh. Nói xong, cậu tự đặt thanh gươm lên gáy, xin chịu tội. Vua cho khúc toàn đứng dậy, ổn tồn bảo. Gạch ngang Quốc toàn làm trái phép nước, lẽ ra phải trị tội. Nhưng còn trẻ mà đã lo việc nước, ta có lời khen, theo Nguyễn Hy Tưởng. Vậy trong trường hợp này, ta chọn dấu gạch ngang các bạn nhỏ nhé. Tiếp theo, trường hợp thứ hai, câu B, ta sẽ chọn dấu ngoặc kép các em ạ. À. Cô sẽ đánh dấu luôn. Đây như nào. Rồi, cô sẽ đọc đoạn văn và điền dấu đầy đủ nhé năm 1285 giặc nguyên sang cướp nước ta. Trần Bình Trọng, danh tướng đời Trần, chỉ huy một cánh quân không may xa vào tay giặc. Giặc dụ dỗ ông đầu hàng, hứa phong tước cho hứa phong tước vương cho Trần Bình Trọng khẳng khái trả lời ta thân làm ma nước Nam chứ không thèm làm vương đất Bắc được chưa nhỉ các em à, chú ý cho cô nhé vậy trong trường hợp này ta sẽ dùng dấu ngoặc kép các em ạ các em tự đánh vào trong vở của mình cho cô nhé được chưa nào rồi trường hợp thứ ba chúng ta sẽ chuyển sang bài thứ ba tìm thêm ví dụ có sử dụng dấu ngoặc kép trong các bài em đã đọc à có rất là nhiều bài có sử dụng dấu ngoặc kép đúng không nào Đấy, cô lấy ví dụ nhá. Ví dụ, nơi chưa được vét, đất đá cản trở dòng chảy và tạo thành thác gành. Vì thế, sông Đà mới ngoằn ngoèo, có tới 170 thác, 130 gành như bây giờ. Vậy đây chính là à, câu ở trong câu chuyện Stick ông đùng bà đùng vậy đấy các em ạ. À. Các em có thể tìm thêm nữa nhé. Bây giờ Cô chuyển sang phần tiếp theo, đó là phần luyện viết đoạn. Nói về bài tập 1, sách giáo khoa trang 102. Bài tập 1, nói về một nhân vật yêu thích trong câu chuyện đã nghe hoặc đã học. À, các em nhìn cho cô giáo này, ví dụ câu chuyện thân sát, sơn tinh thủy tinh, sự tích ông đùng và đùng. À, và quả gợi ý, ví dụ nhân vật yêu thích Tên nhân vật là gì? 2. Nhân vật trong chuyện nào? 3. Em thích những điều gì ở nhân vật? 4. Nêu lý do. Vậy bây giờ cô sẽ hướng dẫn các bạn nhé. À, có rất nhiều câu chuyện mà chúng ta đã được đọc đúng không nào? Hoặc được học, được nghe và cô lấy ví dụ. Ừ, có một câu chuyện nhỏ, có một câu chuyện mà gắn liền với các bạn nhỏ. Có thể chúng ta đã được xem rất nhiều lần này ta được nghe nhiều lần này ta đọc rồi này đó là cuốn truyện tranh Doraemon được chứ nhở bây giờ cô sẽ có một đoạn văn nhá viết về nhân vật này như sau nhân vật em muốn kể sau đây là tuổi thơ của rất nhiều bạn nhỏ đó chính là chú mèo máy Doraemon Doraemon là nhân vật chính trong bộ truyện tranh cùng tên của họa sĩ người Nhật Bản Fujiko, Fujio. Mèo máy Doraemon là một nhân vật rất tốt bụng khi cần sử dụng bảo bối của mình để giúp đỡ mọi người xung quanh. Đặc biệt, mèo máy có một tình bạn vô cùng cao đẹp với Nobita, một cậu bé ngốc nghếch. Họ luôn đi cùng nhau, luôn tâm sự, giúp đỡ nhau mọi lúc, mọi nơi. Đó là thứ tình cảm vô cùng trong sáng mà bất cứ ai cũng cảm thấy thật ao ước và ngưỡng mộ. À, các bạn à, có biết à, câu chuyện Doraemon không? Có biết được đến qua những tập à, truyện tranh Doraemon chưa nhỉ? Chắc chắn là cô tin chắc rằng nhiều bạn biết đúng không nào? Cô nhắc lại đoạn văn này nhé. Kèm chú ý cho cô giáo. Nhân vật em muốn kể sau đây là tuổi thơ của rất nhiều bạn nhỏ, đó là chính là chú mèo máy Doraemon. Doraemon là nhân vật chính trong bộ truyện tranh cùng tên của họa sĩ người Nhật Bản Fujiko Fujio. Mèo máy Doraemon là một nhân vật tốt bụng khi cần sử dụng bảo bối của mình để giúp đỡ mọi người xung quanh. Đặc biệt, mèo máy có một tình bạn vô cùng cao đẹp với Nobita, một cậu bé ngốc nghếch. Họ luôn đi cùng nhau, luôn tâm sự, giúp đỡ nhau mọi lúc, mọi nơi. Đó là thứ tình cảm vô cùng trong sáng mà bất cứ ai cũng cảm thấy thật ao ước và ngưỡng mộ. Vậy là cô đã giúp các bạn à, nói về nhân vật yêu thích rồi đấy. Ngoài ra chúng ta có thể nói về nhân vật thần sắt này hoặc là nói về nhân vật em yêu thích ví dụ như là nhân vật à, sơn tinh hoặc nhân vật thủy tinh hoặc nhân vật ông đùng bà đùng ví dụ như thế được chưa nhỉ ví dụ là câu chuyện sơn tinh thủy tinh chúng ta đã được đọc rồi đấy ví dụ là em yêu thích nhân vật sơn tinh đúng không nhỉ rồi nhá bây giờ cô sẽ chuyển sang bài tập 2 viết hai ba câu nêu lý do em yêu thích nhân vật ví dụ em thích nhân vật Doraemon vì cậu ấy rất tốt bụng giúp đỡ mọi người xung quanh. Không những vậy, cậu còn có tình bạn vô cùng cao đẹp và trong sáng với Nobita. Được chưa nhỉ? Đấy. Hoặc là chúng ta có thể viết về các nhân vật khác chúng ta đã được học, được viết, được biết đến, được chưa nhỉ? Rồi, bài học của cô đến đây là kết thúc rồi đấy. Các em về nhà tìm đọc những câu chuyện về một vị thần trong kho tàng truyện cổ Việt Nam hoặc về một người có công với đất nước. Ví dụ như câu chuyện thần sắt dưới đây theo kho tàng truyện cổ Việt Nam. Các bạn về nhà chúng ta sẽ tự đọc nhé. Bài học của cô đến đây là kết thúc rồi. Cô chúc các bạn nhỏ của cô học thật là tốt. Nhớ đăng ký kênh để ủng hộ cô, để cô có động lực đồng hành với các bạn nhỏ trong những bài học tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong những bài học tiếp theo.